xuôi dòng xuông nhẹ trôi êm đềm dưới trăng nghe như từ đâu tiếng ca câu hoài lang chứa chan trời phương nam thương nhớ ai ngoài xa sương gió bao trăng rồi câu thủy chung cho trời lòng